thì người này đi quyên góp tiền người kia thì đó cũng là một cái hay nhưng mà tôi nói thật với quý vị á, là à, có những cái mà quý vị không thể ngờ được đâu à, càng ở trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu và có thể nghĩ rằng là mình che được bầu trời mình có thể là là là lấy giải thưa che mắt thánh và mình có thể là tha hồ mà tung hoành thì đúng rồi nhiều khi còn phước thì là nhiều khi nó là như vậy nhưng mà khi hết phước rồi thì nó đổ như domino quý vị thấy không tôi nói thật với quý vị nếu mà tôi mà có 100 ngàn thôi trong cái vụ này là tôi nói thật với quý vị tôi đại diện toàn bộ tất cả những người tôi làm gương thí điểm luôn cho nên đó bây giờ tôi nói thật với quý vị tôi nằm mơ tôi thấy giấc mơ tôi thấy rất là rõ rất là kinh dị và tôi nói luôn cho quý vị cái số chứng nhận mà cái số tài khoản mà số dư đó nó chưa phải là dư đâu quý vị ơi vì hằng có hàng hàng trăm cách để mà biển thủ nó đó thí dụ như tôi nói bây giờ là tôi ờ, tôi nói thêm một cái nữa cho quý vị hiểu nha thí dụ như bây giờ tôi ờ, gửi ngân hàng 100 tỷ tôi có cái sổ tiết kiệm 100 tỷ rồi ồn ào quá xong rồi á là tôi vay 90 tỷ tôi chuyển vào một cái tài khoản khác thì tôi thao túng trong cái 90 tỷ đó bằng nhiều cách khác nhau cho nên là đừng có mà mà đánh tráo khái niệm và tạm ứng niềm tin cái kiểu đó chỉ có những người mà không hiểu biết á, thì có thể là người ta ít có giao dịch á, thì người ta biết thôi chứ còn cỡ tầm như tôi á cỡ tầm như những con người mà hiểu biết như tôi tôi không dám nói là tôi hiểu biết nhưng ít nhất tôi cũng đã từng à, giao dịch theo cái kiểu đó khi cần thì tôi hốt ra liền và à, tôi vẫn có thể cầm cái sổ đó và vẫn chứng minh cho mọi người số dư của tôi đó. còn cái số nợ tôi đâu ai biết cho nên là tôi mắc cười tôi mắc cười là cứ vội vàng vội vã rồi mấy hôm nay á chỉ có hai ngày nay là nhảy tung tăng lên đủ trò đủ chiêu báo này đưa tin này báo kia đưa, đưa tin kia à, chẳng qua là muốn cứu cánh thôi nhưng mà nếu người thật việc thật thì đâu có cần phải ờ, làm những cái giấy tờ giả để chứng minh ra rồi tôi nằm mơ tôi thấy là đàm vĩnh hưng nói với hoài linh là nói đúng mà quý vị đâu có nói sai đâu nhưng mà giờ cái số tiền nó có thật hay không nữa kìa hay là chỉ có cái chứng nhận nó thôi quý vị rồi bây giờ có thí dụ tôi nói bây giờ có một người bạn nào thương quá thảy vô cho mượn để bảo toàn lại đó thì còn cái giao dịch nữa làm chi quý vị có nhiều cách để mình thay đau mình biết được thật sự thật trắng đen chứ giao dịch ra một một giờ một phút một giây một đồng nó có hết mà nhưng mà riêng cái chuyện 700 triệu đi là sai rồi không có tư cách đó và muốn gửi cái tiền đó mà phải thông báo cho tất cả mọi người là bây giờ tôi thu cái số tiền này à, người tự trọng thì ai mà ôm mình vậy cái thông báo lên cho mọi người là à, tôi đang giữ số tiền này bây giờ tôi chưa có thể nào mà đi cứu trợ được thì tôi công bố với mọi người là tôi sẽ gửi tiết kiệm nha hay là phải thông báo lên trên trang mình là tiền vẫn còn nguyên nha quý vị chứ đâu có ai mà ẩm tiền người khác mà im hay vậy tôi tôi cũng làm được đâu xấu hổ chết mà bây giờ bị môi ra mới lên tiếng nha nếu không môi ra nó xin lỗi quý vị nha hoài linh có về mỹ thì xong luôn làm gì nhau nào phải không quý vị quý vị nghĩ xem có những cái cố lừa hoặc là có những cố mà mình đâu có lường trước được cho nên bây giờ ai học được chữ ngờ phải không quý vị nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang nha quý vị đằng sau những cái mảng đen những cái mảng gốc những cái gốc khuất á thì đâu có ai biết được đâu thậm chí là là là, là, là tôi nằm mơ tôi thấy hoài linh đánh số đề ngày cả tỷ đồng thậm chí đi casino thua năm ba trăm ngàn là bình thường đó cho nên đừng có nghĩ thấy vậy mà tưởng hoài linh giàu nha quý vị nhiều khi nợ sâu nào không biết nó thậm chí chơi sạch tiền quý vị cũng chưa biết luôn đó cho nên đó tôi nói thật với quý vị có những thứ không ai ngờ tới được đâu thì thôi coi tạm như giấc mơ của tôi là mơ đi thì tôi chỉ giải giải mã giấc mơ của tôi là vậy thôi còn tin hay không nữa thì quý vị ờ, ờ, ờ, đóng góp vô thì quý vị có quyền để quý vị đi kiểm tra và quý vị có thể làm đơn yêu cầu trích lục lại công khai minh bạch trước công chúng mà bây giờ có muốn tiếp tục nữa hay không quý vị vẫn có quyền mà đâu phải mất tiền đâu mà lo còn nếu như mà Hoàng linh không hoàn trả lại hết thì Hoàng linh coi như là lừa đảo rồi à, quý vị có nhiều cách lắm để chúng ta thấy rõ mà và từ đây về sau ít nhất thì chúng ta cũng học được một bài học là không bao giờ tạm ứng ứng niềm tin nữa để cho họ đi buôn bán niềm tin với mình đó là một điều sỉ nhục cho nên tôi nói thật với quý vị không phải là à, cái gì nhưng mà tôi thấy xã hội bây giờ kinh khủng quá một mét vuông tới ba bốn thằng lừa đảo luôn ghê quá quý vị ơi đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha quý vị cho nên ít nhất ở đây cũng là một bài học để chúng ta thanh lọc lại và chúng ta muốn làm từ thiện thì chúng ta nên có những cái cách thông minh tôi nói thật với quý vị tôi rất là cay đắng khi tôi là nạn nhân của cái câu chuyện mà bị thằng giỏ nằm yên nó đi lừa đó quý vị quý vị biết không? nó đi lừa nó đi lừa đến mà mà tôi tôi phát hiện ra trong một cái buổi đó bắt đầu tôi mới thật với quý vị là tôi thấy rõ ràng là nó không phải là con người ta ăn luôn cả những cái đồng tiền gọi là là là đi cứu người nghèo người khổ quý vị thấy ghê gớm không cho nên chúng ta là gì chúng ta niềm tin mà tin vô ai tin những người nổi tiếng thì một lần nữa quý vị thấy ghê tởm không quý vị quá ghê tởm luôn quá là sụp đổ quá là ê chề khi mà một cái niềm tin bị hủy diệt từ từ và sắp tới đây sẽ còn nhiều cái để chúng ta giật mình thức tỉnh nữa cho nên đừng có khi nào mà nghĩ rằng là tại sao tự nhiên bỗng nhiên có một bà đi như tôi xuất hiện để rồi hết người này chửi hết người kia chửi hết người nọ chửi à, nếu mà tôi có điên đi chăng nữa thì tôi vẫn vui để tôi làm sao để cho cái xã hội này nó sạch đẹp nó văn hóa trở lại và cái sự tử tế phải trật tự trở lại chứ đâu có thể nào mà mà chúng ta cái gì thương hiệu gì thương hiệu mà để rồi hôm nay chúng ta nhận ra những cái quả rất là đắng như thế này nè quý vị đây sẵn đây thì tôi chỉ làm một bài toán cho quý vị nghe này nha bây giờ tôi một cái thí dụ có nghĩa là 14 tỷ vào tháng 11 năm 2020 thì cái giá sắt lúc đó đó là nó chỉ có 15.500 đồng ký thôi thì tương đương là 903.225 ngàn một ký một tấn Thế quý vị Mà bây giờ cái ngày 25 tháng 5 năm 2021 mà trả tiền quy ra sắc á, thì nó là 24 tỷ 658.048 ngàn đồng cái giá thị trường hiện nay nha quý vị thì cái số tiền này nó trên lệch đâu là 10 tỷ 658 triệu đồng không phải con số nhỏ nha quý vị nếu mà làm một làm cái giá trị thương mại á, thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm cho rõ ra vì sao tiền nó đẻ ra tiền chứ không phải là tiền nó nằm trong ngân hàng và không phải tiền để trao một cái niềm tin để cái tiền nó chốt thành tiền tiết kiệm và tiết kiệm hay không có tiết kiệm vậy và sắp tới đây á là luật sư của tôi sẽ đi làm việc liên tục vì tôi thưa rất là nhiều nhưng hôm nay tôi mừng tôi thông báo với quý vị cuộc chơi bắt đầu cuộc chơi pháp lý bắt đầu là vì đã qua bầu cử à, tôi nói với quý vị là tôi nói có sắp bách có chứng chứ không phải là là quý vị cũng hiểu rằng là à, sắp bầu cử quốc hội á, thì các cơ quan ban ngành đó là không có làm việc à, nhiều đa số là phải đợi cho tất cả mọi thứ qua ổn hết rồi thì bắt đầu cuộc chơi mới bắt đầu là tôi bắt đầu là được thư mời rồi và tôi hứa với quý vị rằng tôi sẽ cố gắng làm hết những gì trong khả năng của tôi để mà tôi lôi cho bằng ra những con người không có trái tim nhẫn tâm chà đạp lên cái sự khổ đau của người khác và không biết vô tình hay cố ý mà dùi gặp tôi chửi rủa tôi đi biêu riếu tôi là một cái thứ cặn bã của xã hội nhưng chính những con người đó mới là cặn bã của xã hội liệt và tôi sống đến 50 tuổi rồi có cái gì mà tôi không biết nữa đâu quý vị được mất có còn tôi bảo hòa hết rồi tôi đã lên từ đỉnh cao từ ở đóng co tàn từ hai bàn tay trắng không có một cái gì không có một người thân bên cạnh thậm chí mà nói ra quý vị nghe quý vị còn thấy thương tôi có những khi tôi nghĩ là tôi ngủ tại sao tôi không ngủ luôn đi tôi phải thức dậy để làm gì còn một giấc ngủ thiên thu ai rồi cũng phải ngủ đúng không quý vị cho nên tôi sống á, còn lại bao nhiêu tôi sống đúng bấy nhiêu và sống cho thật là tử tế vì tôi còn các con của tôi nữa cho nên không ai có thể uy hiếp được tôi con người tôi nó khí phách như vậy đó còn cái chuyện vợ chồng cũng vậy chuyện tất cả mọi thứ đúng thôi tôi không bao giờ mà sống đê hèn được trắng đen nói ngược nói xuôi tôi không nói được tôi không làm được đó quý vị cho nên trong con người của tôi nó có một cái khí chất có một cái chất anh hùng ở trong đó nhưng mà riêng cái câu chuyện này cuộc chơi này tôi phải có một tí khùng một khiết khùng một tí khờ một tí dại một một chút đanh đá nó có đủ tất cả các cái mùi vị pha trộn lẫn nhau để làm nên những cái câu chuyện tốt đẹp nhất để mang đến cho đời có những người nói trời ơi bà hằng bà lên bà chửi ghê quá bà lên bà nói ghê quá quý vị có thấy mỗi lần em chửi xong em ôm mặt em cười không bởi vì bản chất em không phải là cái loại người đó nhưng nếu em không chửi họ đó thì họ cứ chửi em hoài cái thứ nhất thứ hai nữa đó em cũng biết chửi với quý vị chứ đâu phải em không biết chửi và cái nữa đó là em em nói á, để cho nó tức em công kích đó, thì nó mới ra câu chuyện thì càng lúc càng thấy quý vị thấy không em chỉ cần nói một cái gì thôi ngày hôm sau là nó tấn công em dồn dập là gần như là nó trúng mẻ em hết trúng mùa luôn đúng một mùa rất là dữ dằn luôn cho nên bây giờ quý vị biết ông càng lúc cái câu chuyện nó càng nếu như quý vị đón á, thì quý vị thấy là nó đi càng ngày càng hấp dẫn nhưng với em nó chỉ mới bắt đầu thôi quý vị ơi nó thú vị lắm vì mình chơi game mình phải vượt rào vượt tường vượt qua tất cả những chướng ngại ngại vật thậm chí mình chơi khô máu mình bơm máu mình chơi tiếp phải gọi là trận game chứ nếu mà mình đi mình đi nó nó dễ dàng quá rồi làm sao mà mình chơi được cái game mình mới chiến thắng được những cái game mà những cái gọi là mình chinh phục chính mình được nhưng cái quan trọng nhất là em luôn cái là làm chủ cuộc chơi và em biết em chơi như thế nào và luôn luôn em giữ cái tư cách cái đạo đức của em chứ không phải là em chơi bất chấp em chơi có trí tuệ nha quý vị và từ bi trí tuệ là kim chỉ nam luôn luôn em luôn ờ, dùng từ bi trí tuệ làm kim chỉ nam để em sống ở trong đời này và dẫn dắt con cái cũng như là tất cả những người xung quanh em có từ bi thì phải có trí tuệ chứ nếu chúng ta mà có từ bi mà chúng ta không có trí tuệ thì có khi chúng ta bị sỏ mũi từ bi hỷ xã là chỉ dành cho những người tu ở trong chùa à, gọi là ăn cơm như lai mặc áo như lai ở nhà như lai nói gì cũng được hết từ bi hỷ xả hết nhưng mà mình ở ngoài đời mình đi làm kinh tế mình đang sống một cuộc đời rất là trần nghĩa là rất là trần ở giữa, ở giữa cái cuộc đời này cái cõi ta bà này thì mình phải có từ bi trí tuệ vì từ bi trí tuệ á nó nó nó khiến cho mình à, sống rất là là tử tế và mình hiểu được rằng cái cuộc sống này mình phải đối đãi như thế nào bằng cái từ bi của mình và mình phải có trí tuệ chứ mình không thể nào từ bi hỷ xả được vì mình không có phải là người tu cho nên nói thật với quý vị trong cái cuộc à, chiến này em vẫn là người làm chủ làm chủ tất cả và cuộc đời em em cũng làm chủ cuộc đời em em làm chủ à, bản thân em làm chủ tài chính em và em làm chủ tất cả cái đó là cái bản lĩnh sống của riêng em cho nên á trong cái cuộc chiến này nó chỉ mới có bắt đầu thôi nha quý vị là một cuộc chiến pháp lý sắp tới còn tất cả những gì chúng ta nói qua nó lại từ hôm tới nay gần 3 tháng rồi hả quý vị là nó chỉ là tính chất tham khảo thôi thì khi tham khảo rồi chúng ta mới có một sự thanh lọc và bắt đầu cuộc chơi pháp lý bắt đầu nha quý vị ai đúng ai sai và ai đã dính vào cái bẫy barbecue của em gọi là cái lò nướng barbecue của em đó thì mới gọi là cuộc chơi pháp lý nha quý vị không có chơi ăn chơi không có vui mà nhiều khi chơi vậy mới thấy ai trí tuệ hơn ai cho nên quý vị thấy ông có bao nhiêu ngàn con người mấy chục ngàn con người tấn công một mình em chửi rủa em tan nát nhưng mà em vẫn sức đầu lộ diện và ngày ngày em vẫn đi làm ngày ngày em vẫn sống tử tế ngày ngày em vẫn cái là à, xinh đẹp và luôn luôn có mặt à, để mà đưa những cái thông tin nóng nhất để mà quý vị à, nắm được cái tình hình cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị tại vì cái tình hình bây giờ là nó là một cuộc chiến pháp lý nữa quý vị ơi cho nên nó cuộc cuộc chơi này nó mới bắt đầu thôi sao con à, con chuẩn bị gửi em nha con muốn thì sao con chuẩn bị gửi em và con không có được làm phiền mẹ nhiều ok dạ con gửi em nha rồi con gửi lên đi đó bây giờ nói thật với quý vị á bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu là một cuộc chơi pháp lý nha quý vị còn hôm trước giờ chúng ta là chỉ là nhiều chuyện qua nhiều chuyện lại thôi nghĩa là một bên văn bảy một bên gọi là mắc bảy vậy thôi đúng không quý vị đó bây giờ đây nè bây giờ mới thấy rằng là bản lĩnh của ai nè dám chơi dám chịu và mới thấy được cái khôn và cái ngu ở ở chỗ này nè quý vị khi mà ra tới pháp lý rồi á cái cuộc chơi pháp lý rồi á thì đó là một cái thước đo đong đếm của cái bản chất thật của mỗi con người và đặc biệt là em không chơi núp lùm nha quý vị tất cả đều chơi đại núp lùm với em hết chơi mà núp lùm chơi ném đá mà chơi cái là chửi rủa em sau lưng trời ơi thật là bị ổi cho nên em nói thật với quý vị á em đã lập di bằng tất cả và em chơi tất tay luôn quý vị bởi vì em mới nói quý vị là à, bầu cử xong rồi đây mới là cuộc chơi bắt đầu nha quý vị quý vị nhớ giùm em nha mới bắt đầu một cuộc chơi pháp lý chơi thật sự luôn trước đây chỉ là tham khảo thôi nó qua nó lại nó qua nó lại mới dính trưởng chứ quý vị Thấy không khi mà người ta tức giận á thì mới thể hiện ra được cái bản chất ác độc hay nhân từ hay như thế nào đó nó sẽ bộc lộ qua hết sau những cái cái mà mà mà mà em công kích đó thì có dính trưởng em hay không thì quý vị sẽ thấy một mình em mà đánh đổi mấy chục ngàn người ít nhất cũng phải là 10 ngàn người hoặc là 5 ngàn người về cái cuộc chơi pháp lý này thì quý vị thấy thú vị không quá thú vị luôn thật là bị ổi nhiều khi khôn 30 năm 50 năm dạy có còn giờ à. vì háo thắng vì ngứa miệng đi chửi người ta à, vì lôi người ta vô cuộc không liên quan tới mình hay là muốn làm anh hùng anh hùng hảo hán rồi nấp vô hán là bây giờ phải bị lôi ra à, quý vị thấy không đi chửi rủa em em không đụng chạm gì đi chửi rủa em thậm tệ rồi bây giờ em lôi ra cuộc chiến pháp lý quý vị thấy vui không quý vị tại vì sao họ dám coi thường luật pháp vì luật pháp nó có quy định hẳn hồi chơi mà đến ngu luôn quý vị thấy không cho nên nó hả chụp em bao nhiêu phát mà phát nào cũng trượt hết mắc cười không quý vị thấy không em mé mé mé mé chứ chụp em được phát nào đâu nếu mà họ chụp được em một phát nào thì giờ này em đâu có ngồi đây đâu quý vị quý vị thả tim cho em đi hiện nay bao nhiêu người rồi con 150 người 150 ngàn người 150 ngàn người Trời ơi đang theo dõi Phương Hằng tôi đó quý vị ơi Và đây đó thì cũng à, thông qua một cái này Thì tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm là hình như là đúng đó quý vị Thì à, vừa qua đó thì à, Quyền Linh Quyền Linh cũng có lên tiếng xin lỗi Và Quyền Linh là một trong người những người rất tự trọng à, anh ấy đã nhận ra được cái sai của mình và tự lên tiếng đó quý vị thấy không bây giờ tất cả những cái gì mà quảng cáo đều là những người có tên tuổi không thì sau một cái trận như thế này thì quý vị thấy những người tên tuổi á, là họ họ và họ tạm ứng niềm tin và chúng ta chúng ta cứ nhìn vào những người có tên tuổi chúng ta tin mà chúng ta không tin sản phẩm mà cứ tin vô một cái thương người một cái người mà có tên tuổi mới chết chứ cho nên tại sao chúng ta bị lừa sâu Thấy không? Chúng ta bị lừa sao là bởi vì chúng ta tin Tôi nói thí dụ đi Nhìn vô một cái người đó là chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái nghệ sĩ nhân dân Là Hồng Vân Đúng không? Ai cũng thấy là nghệ sĩ nhân dân là một cái người cống hiến cho cái nền văn hóa nước nhà, cái nghệ thuật sân khấu. Nhưng mà hôm nay quý vị có thấy đằng sau cái cái sân khấu nó nó sống như thế nào, nó bị ổi ra làm sao quý vị thấy rồi đó. Cái mặt nạ nó rớt ra rồi đó quý vị đó cho nên khi nó quảng cáo những thương hiệu nó buôn bán á, chúng ta yêu mến nó vì nó là nghệ sĩ nhân dân đúng không quý vị và chúng ta tin tưởng rằng là nó là một người có tư cách có đạo đức mới tồn tại trên một cái sân khấu lâu dài như vậy nhưng đâu có biết rằng nó bị ổi nó thối nát nó bẩn thỉu ra làm sao sau cánh hào quang đó nó xô ra và nó bứt lại những cái gì đen tối nhất mà ngày hôm nay á nó vô tình nó bị lột mặt nạ nó ra rồi và tôi nghe nói đâu đó là rồi rồi nó rồi thư kiện cái em khang nữa mà hay không quý vị đó đó là một sự trần trụi một cái văn hóa vẽ rách mà núp đằng sau cánh hào quang đó quý vị cho nên tôi nói mỗi khi mà tôi xuất hiện để chuẩn bị mà trực tiếp á trời ơi biết bao nhiêu người trù ẻo tôi bị tai nạn bị covid covid gì đó hay bị cái gì đó nó khấn cho tôi làm sao mà tôi đừng có lên tôi lôi tên tụi nó ra thấy không quý vị thấy rõ ràng không đây là gì đây là sự thật nha quý vị tôi không nói thêm nói bớt đó đằng sau những cái thương hiệu nổi tiếng đằng sau những con người tự cho mình là là là cao đẹp cao quý lắm thì nó thối nát cỡ nào quý vị nó vừa ăn tiền mình mà nó vừa chửi mình nữa chứ ha, con ngu thằng ngốc con con con ngu thằng ngục rồi là là chó đẻ là đội khốn nạn đó quý vị thấy không đây là một trong những cái bài học mà rất là đau thương khi mà chúng ta thần tượng một ai đó hay chúng ta trao niềm tin quá lớn và riêng cái thằng võ hoàng y quý vị thấy không cũng vì niềm tin cũng vì hiệu ứng đám đông cuồng luôn tôi nói thật với quý vị á tới ngày hôm nay tôi vẫn biết có những người cũng cũng đã thấy hối hận rồi nhưng mà lỡ nhúng chàm rồi lỡ lao vô cấu xé con nhỏ hàng xinh đẹp rồi thì phải chịu thôi không quý vị tại vì sao không ơn không quán không hận không thù không có một cái khúc tắc nào mà tự nhiên nhảy vô cắn xé cào cấu tôi chửi tôi giống như là à, tôi lường gạt giao gia đình nhà nó ba đời quý vị thấy vô duyên không quý vị thấy không đúng không quý vị giống như con nhỏ đầu xanh tôi có biết nó là ai đâu mà nó chửi tôi như hắt rồi như hay như là là là và tôi đào mồ cuốc mã gia đình nhà nó và rất là nhiều người thậm chí là một cái cái cái gì vợ của của thanh bạch cô ca sĩ cô xuân hương cũng chửi rủa tôi tục tự tiểu nhắn tin tôi có đầy đủ hết thấy không già đầu hai thứ tóc rồi cũng nghệ sĩ gì đó ờ, xuân hương vợ của thanh bạch đó cũng chửi rủa tôi tục tiểu ghen hay sao vậy ghen hả toàn là những cái con ghen ghen ăn tức ở mà chửi đằng sau chửi tới không mà ơi mấy em ơi suốt đời mấy em làm cái bóng chỉ hằng cái thời gian ghen tức ra mình nỗ lực mình làm chuyện khác còn không nỗ lực được thì mình cũng sống cho nó tử tế tại vì sao mình còn chồng còn con còn cái xã hội nó nhìn vô mình nữa cứ nấp lùm chửi không mà càng chửi tôi càng được phước nha quý vị càng chửi tôi càng được nhiều nhiều người thương mến tôi bởi những người tử tế xã hội này còn rất nhiều nhiều lắm thấy không cho nên quý vị thấy không chúng ta đây là cái cơ hội chúng ta thanh lọc đó quý vị thanh lọc được một cái nhóm cặn bã của xã hội đâu là nó sàn ra đó hết giống như bỏ lên cái sàn mà mình mình mình đẩy nè thì là, là cát ra cát mà là là là là, là gạo ra gạo mà lúa ra lúa ra đầy đủ hết đó quý vị ơi cho nên nó cũng hay nó cũng có, có những cái hay bây giờ tôi nói thật với quý vị á dở lên cái màn hình tivi á toàn quảng cáo mà nó thật quảng cáo láo không cái này là thuốc không phải thay thế vậy thì sống như vậy á có phải là cứ đeo mặt nạ rồi nói cứ đập vô mặt nhau những điều đạo đức dối trá quý vị thấy đau lòng không cuộc sống đã khó khăn rồi chỉ cần dành cho nhau một chút tử tế một chút tự hào là mình là người tử tế là đủ rồi tại sao phải lừa dối nhau để làm gì tại sao phải gạt gẫm nhau mới thấy đã hay sao vì ai cũng có hai bữa cơm cái giường à, ngủ rồi cũng có chiếc xe đi làm mình có phước thì mình được xe đẹp nhà đẹp mình ở còn mình không có thì mình nỗ lực còn nếu không có nữa thì mình ăn ở làm sao để mình hy vọng có một hai cơ hội nào đó mình thay đổi cuộc đời sao mình ngồi đó mình chửi rủa người ta mình mình mình mình trù ẻo người ta thế này thế nọ kia tại sao phải làm như vậy và quý vị cũng biết rằng nếu tôi không đủ phước đức á, thì tôi đã không có tồn tại thế nào hôm nay bởi vì sao tôi đâu có cây tùng cái bách đâu quý vị tôi đâu có dòng họ bà con gia đình ô dù hay gia đình tôi là có những cái ờ, người làm này làm kia để giúp đỡ tôi đâu quý vị mà bản thân tôi phải nỗ lực và hôm nay tôi có nhà hôm nay là do cái phước đức tôi từ nhiều đời nhiều kiếp và ngay cả kiếp này tôi ăn ở như thế nào tôi mới có được chứ đâu phải tự nhiên tôi đem cướp người ta mà tôi có thể ngồi đây được quý vị bây giờ tôi nói thật các quý vị thử đi lừa ai chừng một tỷ hai tỷ quý vị có được ngồi yên không mà không biết tại sao á cứ ra rã nói tôi với anh dũng là đi cướp đất của người ta cướp dễ lắm sao nói như vậy là coi thường pháp luật rồi nói như vậy là coi thường pháp luật và và vô tình hình chung á là một sự ganh ghét muốn dùi dập người ta trời đất ơi ăn cướp dễ lắm sao sao nói gì mà không có não vậy quý vị còn nói là tôi với anh Dũng đem 4 hecta đất đi cho đó là chưa được nhà nước xác nhận vì đất đó là đất đất tụi tôi là lừa đảo chiếm đoạt trời tôi nghe thiệt đúng là nhũng não luôn đó quý vị thiệt tình luôn á có những người nói mà không biết cái lưỡi nó có biết thụt vô bất cứ lúc nào nữa chúng tôi giao sổ đỏ đàng hoàng chúng tôi cho sổ đỏ đàng hoàng mà nói chúng tôi là cho mà không được chấp nhận cho nên đó là đất đó là đất tranh chấp đất tôi lừa đảo trời ơi, đâu ra vậy trời ơi, sao suy nghĩ những cái điều mà nó thông minh nó là ở trên cung trăng nó rớt xuống gì quý vị quý vị thấy hay không quý vị đó tôi nói cái xã hội bây giờ nó thật là kinh khủng và sau những cái trận như vậy là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau để chúng ta phải có một cái xã hội thật sự là văn minh để cho thế hệ con cháu của chúng ta được sống trong cái sự tử tế sống cái trong cái sự văn hóa sống cái sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau chứ không thể nào mà mọc dai một cánh để làm những cái trò bỉ ổi ma mị chúng ta từ cái chuyện đồng bóng tâm linh cho đến lừa dối chúng ta có tiền bạc mồ hôi nước mắt thậm chí bây giờ chúng ta thấy người nào khổ quá có 100 ngàn cũng có thể hy sinh 50 ngàn vậy hoặc là thấy người ta khổ đến tận cùng mình có thể cho luôn 90 ngàn mình chừa lại, lại 10 ngàn hoặc chừa 5 ngàn thôi vì mình có thể là ngày mai mình có cái khác nhưng mà khi cái niềm tin nó bị quỷ diệt cái niềm tin nó bị đánh tráo khi cái niềm tin đó mà mình bị người ta hả hê lừa dối mình thì cái cảm giác nó ra làm sao cho nên quý vị nói quý vị phải hiểu cho tôi một điều là tôi là nạn nhân của hai trăm mấy tỷ à, bây giờ nó nói cái gì cái đó không quan trọng với tôi nữa mà tôi không muốn ai bị lừa giống như tôi hết vậy tôi đúng hay tôi sai tôi có lỗi gì với ai không quý vị có lỗi chăng là lỗi tôi quật đó tôi lỗi chăng với một thằng võ hoàng yên là nó lừa đảo tôi thì tôi lỗi với nó mà lỗi cái gì đây phải không tôi phải làm cho nó thân bại danh liệt nó võ nằm yên mãi mãi suốt đời và cả dòng họ tông ti mấy đời nó còn băng nhục vì sao nó dối trá tôi và nó dối trá cả cộng đồng trong và ngoài nước quý vị nghĩ nó tàn nhẫn tới cái mức nào nó nổ tới cái mức nào nó dối trá tới mức nào nó nói xạo tới mức nào quý vị thấy trân tráo là không biết xấu hổ 100 quốc gia mời nó nói như vậy trước cộng đồng trước công chúng không biết nhục là gì nó nói 10 chuyện chưa có một chuyện nữa rồi chưa gì là luật sư nào là giang hồ nào là luật sư những cái câu chuyện đó nó chỉ mới có tính chất tham khảo thôi bây giờ mới là một cuộc chiến pháp lý thật sự nè quý vị cho nên tôi nói với quý vị á tôi có collagen ờ, cái lá gan 50 kg tôi nói thật lòng khi cái sự kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm cái lòng tự trọng tự tôn của tôi bị chà đạp tôi phải làm một điều gì đó thì mới là tôi chứ không phải là là ai muốn nói gì nói nó không có đâu để đó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thứ nhất là nhân quả là giảng tiền cái thứ hai nữa đó là mình gieo cái gì mình sẽ gặp cái đó đôi khi họ đối đãi với tôi họ sẽ gặp được người khác đối đãi trở lại thì mới gọi là nhân quả đó mới nếm trải cái khốn nạn của cuộc đời mới biết cái cái cuộc đời này á nó cần lắm cái sự tử tế nó cần lắm cái tình người cao cả nó cần lắm một sự ấm áp một sự ngọt ngào tử tế chứ còn vật chất nó chỉ là phương tiện thôi cho nên tôi nói thật với quý vị á cho nên đến giờ phút này á à, tôi thành công tạm gọi là tôi thành công nhưng mà tiền nó không phải là mục tiêu nó chỉ là phương tiện thôi tiền nó là mục tiêu với những người đó là là là không có thông minh họ thấy tiền là họ sang bằng tất cả sang bằng tình ruột thịt à, sang bằng tình thâm sang bằng tất cả và thậm chí vợ chồng đôi khi sống với nhau rồi buông nhau ra cũng quy ra thành tiền hết để mà đối đãi với nhau những cái cao quý tốt đẹp hơn được sang bằng tất cả bằng tiền không còn đối với tôi tiền là phương tiện không phải mục tiêu mục tiêu của tôi là gì mục tiêu của tôi là những cái điều mà tạo cho giá trị cuộc sống chứ không phải mục tiêu của tôi là tiền sau khi tôi muốn thành công tôi phải đi kiếm tiền và khi tôi có tiền rồi thì tôi thành công rồi thì tôi biến cái thành công đó thành cái giá trị để tôi sống tôi dâng hiến cho đời chứ tiền không phải là mục tiêu tiền chỉ là một phương tiện thôi quý vị và thật sự ra nếu mà người hiểu biết phải hiểu một điều là tiền nó trong cái não của mình chứ không phải túi người khác không? Con người ta hơn nhau là gì? Lòng tự trọng và cái sự sáng tạo để kiếm cái đồng tiền cho nó sạch để mình sống mình ngẩng mặt với đời mình đi lừa người này mình đi lừa người kia rồi cũng sẽ có người khác lừa mình còn nếu không thì mình bị bóc mẻ ra thì mình nhục nhã vô cùng Đúng không? khi mà mình băng hai chữ lừa đảo nó bị ổi tới thế nào không mang tiếng cái dòng họ đời này qua đời khác tới con cháu chắc của mình cha mày như thế nào mẹ mày như thế nào à, gọi là à, tiền án tiền sự nó nhiều hơn tiền mặt nữa sau khi hối hận á, thì nhiều khi nó muộn rồi đó. cho nên tôi nói với quý vị rằng á, có những người á, họ đánh giá tôi quá tầm thường họ coi thường tôi quá khinh địch đó có đôi khi hữu địch đâu phải tự nhiên tôi giàu đâu phải tự nhiên tôi có ngày hôm nay đâu phải tự nhiên tôi đi ăn cướp của người ta mà đâu phải ai có đi cho tôi ăn cướp mà cũng đâu phải là là đơn giản người ta cho mình không hề đó nha quý vị cho nên tôi nói cuộc sống đó, chúng ta phải nỗ lực nỗ lực sống nỗ lực sinh tồn và nỗ lực để giữ gìn cái đạo đức cái văn hóa và cái tư cách của mình để rồi đời con mình đời cháu mình ha bây giờ quý vị thấy không tôi có bốn đứa con các con của tôi nó rất là nóng ruột khi mà nó thấy mẹ như thế này như thế kia tôi nói thật với quý vị cái thằng con trai lớn của tôi nó anh hùng lắm nó từng nói đó, con không thể nào chịu nổi người ta ăn hiếp mẹ con đổi mạng thậm chí con đi tù con cũng sẵn sàng nữa con ức lắm mẹ ơi nhưng tôi phải năn nỉ nó con ơi sống trên đời này còn có pháp luật người ta không làm gì được mẹ đâu con đừng có nóng con đừng có sót ruột như vậy quý vị thử nghĩ coi nếu như mà tôi không giáo dục con tôi tử tế hay là tôi không dạy dỗ con tôi đàng hoàng nữa khi nó nóng ruột quá khi đụng tới mẹ nó mà ăn thua đuổi với mẹ nó thì cái máu đứa con nó nổi lên cũng là bình thường thôi nhưng mà tôi giáo dục con tôi rất là tốt con phải biết nén đau thương lại con phải biết nhịn nhục để mà mẹ làm những cái chuyện mà tốt nhất quý vị biết không cái thằng con trai lớn của tôi nó rất là rất là tử tế với mẹ nó thấy tôi khổ nó thấy tôi như vậy nó xót xa lắm con trai mà nó nói chuyện mà nước mắt nó rưng rưng rưng mà nó xót xa khi mà nó nhìn thấy tôi là thế này thế kia 11, 12 giờ đêm nó vẫn còn gọi điện thoại nó coi tôi ổn hay không ở nhà tôi có cái group bốn mẹ con tôi năm mẹ con tôi thảy lên đó đêm xuống là phải à, nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ đó. cho nên tôi nói thật với quý vị kiểu gì kiểu tôi rất tự hào tôi sống sạch sống tử tế cho nên những cái lời dối trá ma mị mà mà chúc lên đầu tôi á, thật là buồn cười 15 năm còn thêm coi như là hôm nay 25 rồi thì um, còn có hơn 10 ngày nữa thôi là tôi với anh Dũng là à, đến à, cái kỷ niệm ngày cưới cưới nhau là 11 năm nhưng mà chúng tôi lấy nhau là 15 năm sau khi sống với nhau 4 năm rồi thì mới bắt đầu đi tới chuyện cưới đó quý vị nếu tôi là người đàn bà không ra gì anh Dũng sống với tôi 4 năm mà mắc gì anh Dũng phải đi cưới tôi phải không quý vị cho nên có nhiều người không ở trong cuộc cho nên không hiểu không biết cho nên đã nói tôi những cái lời rất là xúc phạm rất là tàn nhẫn nhưng mà không có thể nào mà lay động được tôi và cũng không thể nào mà làm cho tôi mà gục ngã hay là làm cho tôi cảm thấy là nản chí bỏ cuộc đó quý vị và hôm nay á, thì quý vị cũng biết là Quyền Linh là một trong những người rất đáng trân trọng vì Quyền Linh đã tự nhận mình là đã à, coi như là quảng cáo cho những cái sản phẩm là nó nó cao hơn giá trị thực tới 70% quý vị thấy không vậy thì những con người mà đi quảng cáo cho những cái thương hiệu những cái giá trị á, thì đúng hay sai quý vị đúng hay sai quý vị và cứ nhìn thấy hình ảnh là uh, ca sĩ nghệ sĩ là có hết 50% niềm tin rồi vì mình tin vào họ mình nghĩ họ là những người tử tế những người đàng hoàng những người mà có thể là trải nghiệm với sản phẩm đó rồi nhưng mà không phải đâu bây giờ nói thật với quý vị á, xã hội bây giờ nó ba mị quá nhất là trên công nghệ đó hàng trăm hàng kiểu đi lừa đảo nhau rồi quý vị thấy không rồi giới showbiz á một số nhỏ thôi cũng đi quảng cáo cái tiền ảo bitcoin kể cả thằng dấu văn yên nó đưa khách đi du lịch trên chiếc tàu nó cũng ờ, nó cũng ờ, nói rằng là là tiền bitcoin nó cũng quảng cáo nó giống như là cái chuyện mà kinh doanh ờ, gọi là kinh doanh đa cấp đó quý vị trời ơi nó bể ra một cái là mấy ngàn tỷ mấy ngàn tỷ mà coi như là người đi trước lừa người đi sau cứ người đi trước lừa người đi sau cứ như thế mà không có điểm dừng đó quý vị thấy không bây giờ chúng ta điểm lại trong cuộc sống này chúng ta đã bị bao nhiêu cú lừa ngoạn mục rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái cuộc sống chúng ta hiện nay cái cú lừa mà đặc biệt nhất mà mà hấp dẫn nhất mà tàn nhẫn nhất là cú lừa của thằng dẫu hoàng yên đúng không quý vị cái cú lừa này là cái cú lừa đau lòng nhất luôn đó quý vị quý vị ơi cho em uống miếng nước nha quý vị bao nhiêu người xem rồi con chưa bao giờ mà một cái cuộc livestream nào mà cái số lượng xem đông đến như vậy quý vị cho em một phút nha quý vị quý vị ơi quý vị thấy không bây giờ rõ ràng là là cái dịch nó đến rất là nguy hiểm rồi đó quý vị quá là nhiều rồi bây giờ càng lúc càng nhiều nên em không dám nghe luôn hôm qua em nghe nói là gần 200 200 người hình như là gần 200 người bị lây lan hay sao thông tin buổi sáng rồi buổi chiều trăm mấy chục người phải nói là rất là buồn buồn lắm nha quý vị nhưng mà thôi mình có những cái thời gian mình xả stress được thì mình xả stress nha quý vị thì bây giờ em cũng chia sẻ với quý vị hôm nay thì à, chắc là em hết sợ anh Dũng bỏ em rồi em thề quý vị luôn á bữa nay mà anh dũng anh có bỏ em đi chăng nữa là em cũng không hề nghĩa là <laughs> là em hối hận đâu quý vị biết tại sao không em có một anh trần dần trời ơi anh sai mê em lắm quý vị coi cái clip này nè đó mở lên cho quý vị coi đi trời ơi nghe cái tên là em thấy anh bự rồi đó quý vị rất là trần dần quý vị nghe nè quý vị coi cái clip này xong rồi em sẽ nói cho quý vị nghe đó cho nên bây giờ trước mắt đó là em chỉ có là hẹn hò gọi là yêu gọi là yêu sai với ảnh thôi quý vị ơi quý vị coi coi cái clip anh trần dần nè nghe là em thấy to bự rồi đó rất là to bự trần dần trời ơi có rồi có rồi có rồi ờ, à, bà Phương An đó là quý vị là tiếp viên xin lỗi tôi cũng ủng hộ bà là tôi thấy bà là một người đàn bà khác thường làm việc phi thường không ai cũng làm đúng như bà vậy hết tôi tôi cũng say mê bà lắm chưa tôi nghe hơn những chuyện chuyện này nữa mà nó nói là làm cho vui trời đất ơi thả đi đó là tỷ phú rồi cái gì có hết rồi tại sao bà làm như vậy cái đó là cái người khác thường làm việc phi thường đúng rồi các bạn thất hùng thì lúc đó tôi bảo đảm bảo thành công quý vị thấy chưa một anh trần dần say mê em thấy chưa quý vị thấy không em 50 tuổi mà em có một anh trần dần rất là bự yêu em đúng quý vị thấy không thôi thì à, em với anh chỉ có hẹn hò từ xa là chúng mình cũng có thể là yêu xa thôi nha anh trần dần rồi nghe say mê là mình thấy khoái rồi quý vị thấy không em em có dâu rồi mà còn có một anh trần dần say mê em tôi <laughs> nghe trần dần là rất bự đó quý vị thì nghe có là trần dần không giống như là trời ơi thấy nó đứng một đống chừng chừng thì là chừng chừng là bự còn gì nữa quý vị nói cho nên anh vũ anh có bỏ em thì em cũng có một người hẹn hò phương xa nó thả tim qua thả tim lại với anh chừng dần rồi em cảm động ghê á ảnh nói em là một người phụ nữ rất là phi thường từ một người bình thường em trở thành phi thường rồi sau khi mà em hẹn hò với anh có khi em bất thường đó anh chừng dần thôi thì em thành hẹn hò với anh từ xa vậy bây giờ có một cái um, một cái bài này nè quý vị à, để đọc cho quý vị nghe nè của một cái um, người này tên là thanh hiếu bùi có một cái um, bài viết này rất là hay để uh, nhờ tân tân đọc cái bài này dùm cho cô trời ơi quý vị ơi có những cái người mà người ta viết bài viết văn rất là hay luôn quý vị ơi nghe xong là yêu luôn quý vị nghe nè quý vị em sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy hôm nay có nhiều câu chuyện hay lắm Ờ, bài viết của anh Thanh Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân. Tôi không nghĩ nghệ sĩ Hoài Linh có ý định ăn quỵt tất cả số tiền 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện. Nhưng lý giải sao về việc 6 tháng sau anh ta vẫn chưa giải ngân số tiền này mặc dù anh ta nêu lý do là dịch bệnh này nọ. cho em lên lầu đi muội. Theo tôi nghĩ, lý do anh ta nói do dịch bệnh có phần đúng, có thể là rất đúng. Dịch bệnh khiến anh ta không thể làm được chuyện cứu trợ, giải ngân tiền như ý anh ta muốn. Xin nhắc lại là như ý anh ta muốn, bởi có nhiều cách hữu hiệu khác để giải ngân số tiền này. Và cái khốn nạn nằm ở chỗ anh ta muốn. Anh ta muốn chuyện trao tiền từ thiện được diễn ra như một show diễn có kịch bản lâm ly tạo được sự ấn tượng của đám đông, có hiệu ứng truyền thông để làm nổi bật cá nhân mình. Đây mới là sự tham nhũng, sự khốn nạn, cơ hội và đẻo giả và vô lương tâm tàn nhẫn nhất. Nếu ở một đứa trẻ con, điều này còn dễ chấp nhận. Nhiều đứa trẻ con nó định làm điều gì đó tốt, nó chờ mọi người chú ý đến nó hoặc nó chọn lúc mọi người dễ chú ý nhất đến thì nó làm. Nhưng một con người quá từng trải như anh Hoài Linh, một người lúc là con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lúc là con chiên ngoan đạo, lúc là nghệ sĩ ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam và lúc thì hầu đồng bóng, một con người luôn biết chọn khoảnh khắc thích hợp để đóng vai ấn tượng thì đó là một kẻ cơ hội đầy toan tính để kiếm danh, mang rợ và tàn nhẫn hơn đao phủ, hắn chờ một kịch bản để nâng hắn lên thành kẻ cứu nhân độ thế một hình ảnh tiên ông có khi hắn còn mong một trận thiên tai tiếp đến để việc giải ngân của hắn được dư luận chú ý hơn trời ơi quý vị ơi em mới mở cái máy này ra nè quý vị em được à, người hâm mộ á là chuyển tiền mời em cà phê quá trời luôn quý vị ơi quá trời người luôn bây giờ em phải sao kê tài khoản ra nè xin phép mời cô ly cà phê mà gì mời tới 500 ngàn nhiều dữ vậy rồi 500 ngàn rồi 200 ngàn trời ơi quá trời vậy 450 ngàn Trời rồi rồi tôi mắc nợ rồi quý vị ơi 100 ngàn 500 ngàn Trời ơi Quá trời luôn quý vị ơi Trời ơi quý vị ơi Quý vị thấy em cảm động không Đó cái đây nè đây là cái mà bên OCB người ta báo cho em nè đó là là ừ, biết bao nhiêu người chuyển tiền vô mời cà phê em nè quý vị trời em lại mắc nợ rồi trời ơi chết rồi quá trời à, bây giờ em tiếp tục với quý vị nha quý vị đó bây giờ đọc tiếp cái này nè quý vị nói về cái chuyện hoài linh thôi thì à, không biết nhiêu bao nhiêu cái comment mà người ta đã à, nói mà nói thật với quý vị là gần như là người ta sụp đổ rất là nhiều bây giờ nói thật với quý vị nói đi nói lại thì hoài linh bây giờ chỉ có dĩ dụa để chết thôi chứ không có còn cách nào mà có thể tạo dựng được từ cái uy tín này sau cái vụ mà đồng bóng mà em em lỡ em lỡ em khiều chúng hoài linh em lỡ em khiều chúng hoài linh cái hoài linh bị câm luôn hai tháng mấy rồi bây giờ đụng tới cái chuyện tiền bạc này không biết nó nhại hay nó nhột cái gì đó mà hoài linh mới bị lôi ra vì sao trong cái lúc đó em nói là kiểu gì cũng phải truy hoài linh ra